Chào toàn thể quý vị và các bạn à, Xin chào toàn thể quý bà con của bác xa quê Hôm nay ông Toàn đã có mặt ở khu Dương Mê, Hà Đông, huyện Hà Đông, thành phố Hà Nội Hôm trước như Toàn có ba cái hai cái video nói về khu Dương Nội ở Hà Đông này và tiếp đó là có một uh, vài người đang định cư ở nước ngoài trước đây cũng ở khu đô thị này và bây giờ người ta định cư nước ngoài thì à, cũng à, muốn toàn quay một số cái hình ảnh về khu uh, đô thị trường lỗi này ngày hôm nay như thế nào chính vì thế mà ông toàn uh, minh toàn hôm nay và đến khu trường lỗi này với mục đích là gửi những cái hình ảnh mới nhất chân thật nhất về khu đô thị trường lỗi này của quận hà đông thành luôn đến một số những khán giả đó và bà con của bác xa quê cũng như là toàn thể quý vị và bạn để chúng ta hiểu thêm về khu trường lỗi này thì đầu tiên chúng Toàn à, sẽ à, mời quý vị và bạn chúng ta hãy xem một số tấm hình ảnh và phở lấy cam của à, Toàn vay sau đó chúng ta hãy cùng Minh Toàn ta hãy dạo quanh một cái khu khu dương nội này quanh một vòng để xem cái khu dương nội này ngày nay nó như thế nào và hiểu thêm về một cái khu đô thị mới của quận của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhé Vâng và bây giờ Minh Toàn à, xin mời à, quý vị và bạn chúng ta hãy dạo quanh một vòng ở khu Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này xem tình hình cụ thể như nào mà được lên đài báo rất là nhiều nhé. Đây là chúng ta đang đi ở trong khu vực Dương Nội Ở trong uh, khu vực uh, ờ, Dương Lôi này thì uh, được uh, đài báo nói rất là nhiều về những cái uh, căn biệt thự mà bỏ hoang hay là những căn biệt thự liền kề bỏ hoang thì ở đây là Minh Toàn đang cùng với quý vị các bạn chúng ta đang đi ở giao quanh ở khu Dương Nội và đây là chúng ta ra cái trục đường chính ờ, ở trong cái khu đô thị Dương Nội quý vị các bạn Đấy. đường ở trong Dương Nội này thì rất là rộng rãi và sạch đẹp đường ở trong này cái đường chính gồm ấy khoảng 6 làn đường quý vị các bạn đây các bạn thấy và các căn biệt thự ờ, hoặc là các căn nhà liền kề như ờ, trước mặt quý vị các bạn thì à, chưa có người ở đây là các cái nhà liền kề và chúng ta thử rẽ trái nhá chúng ta rẽ trái xem uh, ở trong cái khu uh, rừng nội này uh, như thế nào nhé Đây, quý vị bạn thấy lượng người mà sinh sống ở trong khu rừng nội này cũng chưa nhiều Thành ra đường ở trong này đang rất là vắng Đây là một căn biệt thự mà đang được hoàn thiện Và đây là một trong những cái tuyến đường mà khá đẹp ở trong khu Dương Nội này Trong khu Dương Nội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này thì à, như các bạn cũng à, thấy Đấy là các cái nhà đầu tư à, người ta chú ý đến ờ, vườn cây xanh rất là nhiều Chính vì thế mà đường ở trong này cũng rất là sạch đẹp và uh, mát mẻ Đấy các bạn thấy ờ, ở đấy rất là xanh Ở khu Dương Nôi cũng là một cái khu mà bất động sản đang rất là nóng ở quận Hà Đông cũng như là thành phố Hà Nội Cách đây khoảng vài năm đổi về trước thì là bất động sản ở đây ờ, đang ờ, bị chết và được lên đài báo bởi vì những cái căn biệt thự mà bỏ hoang thì à, khoảng à, gần một năm đổ về đây thì bất động sản đang à, lại nóng trở lại và khu Dương nuôi này là một trong những cái khu mà bất động sản đang rất là nóng nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những cái căn biệt thư mà đang bỏ hoang như này quý vị các bạn Đấy, tuyến đường trong này thì rất là đẹp nhưng biệt thự thì rất là nhiều nhà đang bỏ hoang và chưa được hoàn thiện cũng như là dân tình ở đây sống đang rất là ít cái khu trước mặt của quý vị các bạn uh, các cái nhà cao tầng đấy là khu uh, Nam Cường Nam Cường Building đường xá ờ, ở trong này thì rất là thoáng mát à, thoáng và có đường chính thì có tận 6 làn đường như các bạn thấy nhưng mà chính vì thế mà khi mà chúng ta đi xe cô ở trong này thì cũng rất là thoáng và đây cũng là một à, trong những cái nơi mà để cho những người học lái xe người ta tập tập lái và trước mặt của việc bạn là một loạt các cái căn nhà liền kề mà chưa có người ở đây hai bên đường là các cái căn uh, liền kề biệt thự liền kề mà không có chưa có người ở các bạn dân tình sống ở đây cũng đang rất là thưa thớt à, đây là một cái vườn hoa của khu dương nội Về cảm nhận của cá nhân ờ, của Minh Toàn thì ờ, thấy cái khu rừng nội này cũng là một trong những cái khu mà rất là mát mẻ và nếu mà để sống thì cũng thật là lý tưởng. Về lâu về dài thì đây là một cái khu mà phát triển của ờ, quận Hà Đông rất là sầm uất của quận Hà Đông và cũng như là thành, thành phố Hà Nội. Chính vì thế mà việc bạn nếu mà việc bạn có muốn đầu tư ở trong khu rừng nội này thì nếu như bạn có về kinh tế thì à, chúng ta cũng có thể là đầu tư vào trong khu này được nhưng mà theo cảm nhận của cá nhân Minh Toàn thì nếu mà chúng ta đầu tư trong này thì khoảng 3, 3 năm nữa như khoảng trong này nó mới sầm uất được chứ như nhìn bây giờ đang còn à, leo tèo lắm đường xá cho đến cơ sở hạ tầng thì rất là sầm uất nhưng mà để mà nói đầu tư để mà về bất động sản thì chúng ta không nên đầu tư ở đây ở Hà Nội hiện giờ thì có rất là nhiều cái khu khu đô thị mà đang rất là nóng ví dụ như là khu đô thị uh, Thanh Hà của Senco 5 đấy là một trong những cái khu đô thị mà có thể nói là về uh, bất động sản là đang uh, nóng nhất ở Hà Nội bây giờ Đấy quý vị bạn à, thấy ở đường ở trong khu rừng nuôi này rất là đẹp Trong khu rừng nuôi này thì à, các cái ngã tư đều có các chốt bảo vệ Chính vì thế mà khi mà quý vị bạn vào cái khu rừng nuôi này thì à, quý vị bạn có thể tìm à, địa chỉ à, Có thể là liên hệ hoặc hỏi các cái à, chú bảo vệ để à, được sự giúp đỡ của các chú đấy Các chú bảo vệ thì cũng giúp đỡ rất là nhiệt tình và đây là đường đá của khu rừng Nội thưa các bạn Đây là đường ra ờ, đường ra khu rừng Nội Và ở đây là khu rừng Nội là nó nằm ở giữa của ờ, ba uh, cái tuyến đường Đó là đại lộ Thăng Long uh, Lê Trọng Tấn Và đường uh, Tố Hữu và như quý các bạn thấy ở đây có một hồ rất là rộng Và người ta cũng đang xây dựng ờ, các khu vui chơi giải trí cũng như là cây xanh xung quanh Hồ khá rộng quý các bạn Và mời quý vị các bạn chúng ta dạo quanh cái ờ, chỗ ờ, khu vườn hoa này xem ở khu này nó có đẹp không nhá đấy các cái vườn hoa của Nhật bạn thấy ờ, rất là tuyệt vời rất là mát mẻ nhưng mà các căn biệt thự ở đây thì ờ, theo đánh giá của cá nhân Minh Toàn thì ờ, khoảng được 2% 2% người ở còn lại là đang bỏ hoang hết quý việc bạn và khi mà chúng ta đi ngược trở lại phía sau là chúng ta ra đường uh, Trọng Tấn, Lê Trọng Tấn còn chúng ta nếu mà chúng ta đi ra đường này Xong đó chúng ta rẽ phải Đây chúng ta rẽ phải ở đây Đây là cái trục đường vào khu đô thị Dương Nội Và chúng ta đi đường này là ra phía đầu kia Đó là đường Tố Hữu Ờ, của quận Hà Đông như các bạn đang thấy là ở đây rất là nhiều căn biệt thự và hầu như là chưa có người ở luôn các cái căn nhà xây rất là đẹp quý các bạn nhìn rất là kiên cố giống của thời Pháp và cũng không ít căn nhà như trước mặt của các bạn đang bỏ hoang phần thô vẫn chưa xong khoảng gần một năm đổ về đây thì bất động sản ở ờ, Hà Đông này đang nóng lên và à, chính vì thế mà bây giờ quý vị các bạn cũng đang thấy là rất là nhiều ờ, anh ờ, thợ xây cũng như là à, xây dựng để mà xây dựng à, khu này còn như cách đây mình toàn đi cách đây một thời gian thì trong này hầu như là yên lắng hết không có các cái hoạt động gì và chúng ta đang đi ra ở đây là đường Ngô Thị Nhâm Ngô Thị Nhâm ở đây là Ngô Thị Nhâm ở trong khu rừng Nội quý vị các bạn nhé chứ không phải là Ngô thi nhâm của Hà Đông đâu bởi vì khi đến Hà Nội thì quý vị bạn uh, nói một cái đường chẳng hạn như Minh Toàn nói cái đường là đường uh, Ngô Thi Nhâm này đi thì đây là Ngô Thị Nhâm của khu Dương Nội Hà Đông chứ không phải là à, Ngô Thị Nhâm ở Hà Đông Hà Nội và cũng không phải là Ngô Thị Nhâm của thủ đô Hà Nội và trước mặt quý vị các bạn cũng rất là nhiều căn biệt thự liền kề đang à, bỏ trống Thì hôm nay à, Minh Toàn đang đi ra ngoài cái tuyến đường là tuyến đường Tố Hữu và cũng như các bạn à, thấy là đằng trước là một số cái tòa nhà có tầng đây là hai bên của đường Tố Hữu thì để không bỏ lỡ những video mới thú vị của kênh cũng như là về Hà Nội ngày nay thì à, rất mong quý vị bạn chúng ta hãy à, đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới thú vị hữu ích Hôm nay Minh Toàn xin à, tạm dừng video tại đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video Xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo